là khi mà anh em nhận được những chiếc iPhone mà nó lại có cái màn hình chào hỏi như thế này mình sẽ làm luôn clip này để mình hướng dẫn anh em cách mà anh em kích hoạt vào bên trong này cách anh em tạo tài khoản ai cả nào này cách em có thể đào ứng dụng như thế nào Chào anh em Vâng, dịch Covid thì đang rất là căng thẳng Và anh em đều được khuyến cáo nên ở nhà không nên ra ngoài để ảnh hưởng đến xã hội để ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và chẳng may anh em mang mầm bệnh ấy nhưng mà cái quan trọng là nhu cầu mua sắm của mình vẫn đang rất là nhiều vẫn đang rất là muốn mua những chiếc điện thoại này chỉ có một cách đơn giản nhất là mua hàng online và vâng, thì đợt này là mình bán hàng online rất là nhiều anh em nhé và cái câu chuyện là bán hàng online nhiều ấy thì uh, nói riêng là iPhone thôi anh em đều nhận được những chiếc máy chắc chắn là như thế này rồi hoặc là anh em bóc siêu ra thì cũng như thế này ở trên tay mình hiện tại đang có một chiếc Pro Max Vâng thì mình đang bán với mức giá chỉ có hơn 20 triệu thôi Chi tiết anh em vào website nhá MNM.vn đấy Còn à, cái vấn đề ở đây là khi mà anh em nhận được những chiếc iPhone mà nó lại có cái màn hình chào hỏi như thế này Anh em không biết sử dụng làm sao Mình nhận được vô cùng là nhiều cuộc điện thoại hỏi và hướng dẫn những cái việc mà như thế này luôn Thế nên là cũng không có nhiều thời gian để phục vụ ừ, từng anh em một đấy Mình sẽ làm luôn clip này để mình hướng dẫn anh em Cách mà anh em kích hoạt vào bên trong này Cách anh em tạo tài khoản lao này Cách anh em có thể đào ứng dụng như thế nào ở trong cái clip này nhá anh em cùng xem clip này chỉ nhanh thôi để mình hướng dẫn anh em vâng đi vào về chính thì đầu tiên mà anh em mua những chiếc điện thoại về bên mình bán hay là kể cả những bên các bạn khác bán thì cũng thế thôi những chiếc máy mới bóc siêu ra hoàn toàn nó sẽ là như thế này vâng hola hello xin chào uh, Ni Hảo hay là cái gì đó bằng tiếng Lào, tiếng Thái và tất cả các thứ tiếng ở trên thế giới nó đều sẽ tích hợp vào đây ở cái màn trả hỏi đối với anh em và tất nhiên là chúng ta sẽ không biết sử dụng kiểu gì cả vuốt lên thì có một đống ngôn ngữ để chọn và không biết là tiếp theo sẽ là như thế nào rất là nhiều anh em biết nhưng cũng rất là nhiều anh em không biết là hoặc là đặc biệt là chị em phụ nữ điện thoại cho mình hỏi rất nhiều đó thì anh em vào nhá anh em cùng vuốt lại nhìn lại mình, với mình này ok vuốt lên này thì ở cái mặt này nó sẽ hỏi đầu tiên là cho anh em chọn ngữ đã anh em có thể chọn tiếng Anh tiếng Trung giản thể tiếng Trung phồn thể hay tiếng Nhật hay là Tây Ban Nha hay là Pháp hay là Đức vâng mình là người Việt mình sẽ chọn tiếng Việt ok Việt Nam ở đây là chúng ta sẽ chọn là Việt Nam tiếp là khu vực nhé còn nếu anh em ở nước ngoài như Ả Rập Xê Út thì anh em chọn bởi vì là những khu vực thì nó sẽ chọn khu vực ấy thì nó sẽ hỗ trợ về mũi giờ tất cả hỗ trợ về sau này anh em tài khoản ai cả lao tài khoản tu nó sẽ dễ hơn nhưng mà mình ở Việt Nam mình chọn Việt Nam này Đó, ok bây giờ nó đặt ngôn ngữ cái bước này là chúng ta sẽ chờ một chút nhé đây tiếp theo sẽ là phần như thế này bắt đầu nhanh hay là thiết lập thủ công nếu anh em muốn bắt đầu nhanh thì anh em phải có một chiếc điện thoại khác để gần cái chiếc này Vâng, thì anh em mua máy mới mà đâu có chiếc điện thoại khác đâu mình thì nhiều máy rồi có một chiếc iPhone 7 Plus đây đang khuyến mại còn có 5850 thôi mình không nói đó chiếc này thì nó là cũng chiếc mà mình đang bán không có một cái gì cả ok bây giờ thiết lập thủ công nhé đến cái bước này là bắt buộc anh em phải có một mạng một mạng um, có thể là mạng 3G hoặc là tốt nhất là anh em có wifi vâng mình sẽ chọn kết nối wifi đó thì uh, anh em lưu ý một điều này một những chiếc máy mới 100% nó sẽ không có ai cả lao sau cái bước này Đấy. cái bước này rất quan trọng kết nối được wi-fi kích hoạt được hay không là sẽ đo được chất lượng của máy ví dụ nhé sau khi kết nối wi-fi này và chúng ta sẽ không kích hoạt được này hỏi ai cả lao này là chiếc máy đó nó dính ai cả lao nếu máy cũ thì không sao hỏi cửa hàng này người ta cung cấp cho nếu là máy mới mà qua cả lao thì chết dở đấy nhá có thể là máy đóng lại cũng có thể là một chiếc máy chưa đóng lại nhưng ai có là những cái email ấy, nó đã bị lộ ra ngoài và người ta đã bơm email đó vào một chiếc máy khác và chiếc máy đấy đã được dùng ai cả lao và chiếc máy anh em mới mua lại không ai cả lao mà lại dính đấy, rất là nguy hiểm nhá đó, anh em có thể nhìn thấy không có thể vài phút để kích hoạt iphone à, cái này cũng sẽ có trường hợp là không kích hoạt được vì máy là máy lóc máy là máy lóc nó sẽ yêu cầu lắp sim đúng nhà mạng nó mới cho anh em kích hoạt đấy thế nên là cái này rất là quan trọng anh em cùng kiên nhẫn chờ đợi một vài phút như Apple nói nhá ok khi không ai làm nó sẽ vào luôn cái bước như này còn nếu có nó sẽ hỏi tài khoản nếu không kích hoạt được sóng nó sẽ hỏi anh em nhá anh em đi lắp sim vào bây giờ là từ US 12 đây là chúng ta không còn lắp sim nữa nhưng mà những US thấp hơn là chúng ta phải lắp sim nhé để chúng ta biết là có lóc lóc hay không mà tốt nhất cả cái US nào chúng ta cũng lên lắp sim vào tiếp tục nhá bây giờ là sẽ đến bước hỏi phe đi và cái này thì anh em nên bỏ qua cho nó nhanh đúng không hoặc là anh em muốn dùng anh em tiếp tục còn nếu um, như mình ấy, thì mình sẽ bỏ qua thiết lập sau trong cái đặt ok để thiết rồi sau hỏi một mã màn hình ok thiết lập sau trong cái đặt luôn cho nhanh đấy ấn vào cái tùy chọn một mã này và hỏi là mã chữ số tùy chỉnh này mã số tùy chỉnh mã bốn số hay là không sử dụng thì à, mình sẽ chọn không sử dụng không sử dụng luôn nhé để chốc vào cái đặt chỉnh sau cũng được ok bây giờ nó hỏi là có khôi phục dữ liệu hay không ví dụ như là khôi phục dữ liệu từ ai cả lao này khôi phục dữ liệu từ Mac hoặc PC này khôi phục dữ liệu trực tiếp từ iPhone khôi phục dữ liệu từ một chiếc máy Android vâng thì bản thân mình đâu có dữ liệu gì đâu mình ấn vào không có nhanh còn nếu mà cần tí mình có xong và bây giờ hỏi Apple đi không vâng bạn không có Apple đi đúng không ok bạn chọn là quên mật khẩu hoặc không có nhé ấn vào đây có muốn tạo hay không này ấn quên mật khẩu hay là tạo Apple ID miễn phí thì bây giờ mình muốn bỏ qua nhanh để mình vào bên trong mình xem đã ok thiết lập cho cài đập nhé để sau không sử dụng này Đấy. đây mình làm lại anh em nhé thiết lập sau cho cài đập này nó sẽ hỏi này bạn có chắn không ờ không sử dụng ý mình vào mình tạo mình đừng sử dụng được mà không sao điều khoản điều kiện đọc lâu lắm ok đồng ý luôn cho nhanh cài đặt nhanh hay không vẫn tiếp tục cứ tiếp tục thôi ừ, cái này nó hỏi mét phê tha bỏ qua đi để sau đi Đấy, để sau nhá thời gian sử dụng này thiết lập sau cho cài đặt luôn tất cả thiết lập sau cho đặt không chia sẻ luôn này tiếp tục này ok chọn giao diện này sáng hay tối này à, mình là con người trong sáng mà mình sẽ chọn sáng ok sáng nhá tiêu chuẩn hay thu phóng thôi chọn tiêu chuẩn tiếp tục tiếp tục tiếp tục vâng vuốt lên để sử dụng đối với những máy có phím home là chúng ta ấn nút home để sử dụng nhé còn những máy này là vút lên để dùng thì khi chúng ta kích hoạt được vào màn hình chính này là màn hình rất là quen thuộc đối với những chiếc điện thoại bình thường ok chưa có gọi điện này có Safari này, có tin nhắn này có ipod này có quay phim chụp ảnh có tất cả các thứ để anh em sử dụng ở đây rồi đúng không thì bây giờ là cái là quan trọng là chúng ta lướt qua là chúng ta không nhìn thấy Facebook này không nhìn thấy YouTube này không nhìn những ứng dụng như Zalo, Viber tất cả thứ chúng ta cần và bây giờ chúng ta cài nó như thế nào ở cửa hàng đơn giản thôi bảo kỹ thuật người ta cài cho nhưng mua online về thì cài như thế nào những người biết thì không nói còn những người không biết nha thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản để cài cái tài khoản này là tài khoản iCloud là chúng ta dùng để lưu dữ liệu trên đám mây như là danh bạ này tin nhắn ghi chú này và cũng để tạo ứng dụng luôn và tạo là như thế nào thì bây giờ nhá trong cái bước vừa rồi chúng ta đã bỏ qua rồi bây giờ chúng ta vào tạo bên trong phần cài đặt này như này này Đấy, vào cài đặt này ở bên trên này nó không có đúng không ấn vào đây này ok bạn không có ID Apple hoặc đã quên Đấy, cái bước này không có Apple đã quên hoàn toàn tiếng Việt tôi nó rất dễ sử dụng nhá. chúng ta ấn vào cái bước này ok đúng rồi tôi không có và đã quên bây giờ là tôi không có hay là tôi quên đấy quên là ấn vào đây và không có là ấn vào tạo Apple ID này tạo cái mới luôn cho nó nhanh đấy. rất là dễ thôi nó hoàn toàn tiếng Việt đúng bây giờ là lên tên và ngày tháng năm sinh cái này là khai chính xác nha khai chính xác để làm gì nào chẳng may là sau này mình quên mình cấp lại nó dễ đúng không họ tôi là Nguyễn đấy. Nguyễn tên là Đạt đó chọn ngày tháng năm sinh nhá mình sinh năm 1990 báo cho anh em tiện xưng hô nhá mình sinh năm 1990 này, vào tháng 2 này vào ngày 16 này mình sinh vào ngày 16 tháng 2 năm 1990 ok tiếp theo đó thì đến bước này nó ra hỏi là anh em tạo địa chỉ mail nếu anh có mail rồi ví dụ như gmail này hotmail này hay là một cái mail bất kỳ anh em phải tạo nhưng khi tạo xong anh em phải vào trong cái mail đấy anh em kích hoạt cho apple id nó mới hoạt động còn để nhanh nhất thì anh em cứ nói là anh em chưa có mail ok chưa bạn không có địa chỉ mail ấn vào đây sẽ tạo một địa chỉ mail có cái định dạng là đuôi a còng ai cả lao thực ra là mình khuyên anh em tạo bằng a còng ai cả lao sau này nó cấp lại tài khoản hay cấp lại mật khẩu nó rất là dễ bởi vì nó chỉ liên quan đến apple thôi không liên quan đến ông nào khác nữa đúng không đó chỉ có anh em và apple thôi tại tạo ai cả lao nhá bây giờ sẽ tên và còng ai cả lao thì uh, khuyên anh em một cái điều này tất nhiên rồi rất là nhiều người sử dụng trên thế giới có hàng triệu hàng tỷ người sẽ đã sử dụng iCloud rồi thế nên là anh em đặt một cái tên mang tính cá nhân một chút ví dụ như là tên của mình là Nguyễn này Đạt này vâng ngày tháng năm sinh hoặc là đuôi là số điện thoại chẳng hạn ờ, một hai hai là đuôi số điện thoại của mình Ấn tiếp tục nhá Ok cái này tồn tại luôn rồi đấy đấy đã người sử rồi thôi ngày tháng năm sinh đi uh, 1602 90 Đấy. Ok cái này chưa người dụng thì nó sẽ là anh em tạo anh em thấy không sẽ tạo bằng tính cá nhân nhá 160290 tạo anh em lên nhớ nhá bây giờ đến bước mật khẩu thì cái bước mật khẩu này là anh em cũng lưu ý một điều này cái này rất quan trọng thế là anh em phải đặt phải nhớ nhé và điều kiện bắt buộc có mật khẩu của ai cái nào ấy nó phải là 8 ký tự ít nhất là 8 ký tự trong 8 cái tự đấy phải có một số này một chữ này và một chữ viết hoa đó anh lưu ý này 8 cái tự là trong những cái tự đấy phải ít nhất có một số này một chữ này và một chữ viết hoa đó thì bây giờ mình sẽ đặt mang tính cá nhân của mình một chút cho dễ nhớ nhá mình sẽ đặt là đạt đó trong đó là chữ D viết hoa rồi ok có một chữ viết hoa chữ A chữ T không viết hoa ok xong và bây giờ đến số số sẽ là gì nhỉ số điện thoại đi cho nó dễ nhá không ba ba năm sáu sáu một một hai hai ok nhá đạt này thằng này thì không bao giờ quên được không ba năm ba sáu một sáu một hai hai này hai lần nhập mật khẩu sau đó tiếp tục bây giờ đến bước là câu hỏi bảo mật cái bước câu hỏi bảo mật này cũng quan trọng lắm bởi vì là khi anh em đặt câu hỏi bảo mật anh em quên mật khẩu iCloud này anh em quên mất số điện thoại xác minh này là chúng ta có thể dùng mật khẩu bảo mật này để chúng ta cứu lại cái tài khoản chúng ta cứu lại cái tài khoản không quan trọng bằng việc chúng ta bị khóa máy và chúng ta vẫn cứu lại được đúng không đây bây giờ chọn câu hỏi nhá và câu hỏi này có thể áp dụng cho cái vấn đề mà anh em mua ứng dụng ấy đấy bây giờ sẽ chọn là rất là nhiều câu hỏi anh em lựa chọn bằng tiếng việt thôi thú nuôi đầu tư các bạn ăn gì đấy, chọn những câu hỏi đơn giản thôi và ít ký tự thôi và rất dễ nhớ nhé ví dụ như là thú nuôi của bạn tên gì này thì à, đầu tiên là mình nuôi con mèo ok ghi là mèo mình nuôi con mèo từ năm năm năm và chọn câu hỏi thứ hai này tất cả các ba câu hỏi nha công việc mơ ước của bạn là gì là chuyện thiếu nhi yêu thích của bạn ờ mình thích Doraemon mình rất thích chuyện Doraemon bây giờ vẫn đọc Doraemon đó câu hỏi thứ ba nhá ba mẹ của bạn gặp nhau ở đâu tên người quản lý đầu tiên của bạn và vâng, ba mẹ của bạn gặp nhau ở đâu thì quá dễ rồi ba mẹ mình gặp nhau ở hải phòng Đấy. còn các bạn ở đâu thì uh, các bạn đặt theo nhá Đấy, viết liền không giấu để cho dễ nhớ ok tiếp tục bây giờ nó sẽ là điều khiển và điều kiện để các đọc những cái này thì rất là mất nhiều thời gian ok không đọc làm gì cả cho nó mất thời gian làm gì đồng ý luôn Đó. và chờ đợi là chúng ta đã có tài khoản ai cả làm ai cả lao sẽ góp giúp ích cho anh em cái việc anh em có thể lưu trữ dữ liệu trên đám mây ví dụ như là danh bạ này ờ, một số tin nhắn quan trọng này một số ghi chú này để trong trường hợp mà chẳng may anh em có mất chiếc máy này ấy, hoặc là anh em có bị gián đoạn thì anh em phải chạy lại ấy, anh em không lưu lại kịp ấy, thì anh em vẫn có thể đăng nhập tài khoản đó và tải danh bạ của anh em về có nhiều người cái danh bạ rất là quan trọng thì cái bước này nó sẽ giữ được danh bạ cho anh em nhé đấy anh em có thể nhìn nhá trong phần iGala là chúng ta có thể bật được danh bạ này mail này ảnh này lịch này lời nhắc này ghi chú là bật được này tin nhắn bật được luôn này đấy đó là tất cả những cái thứ này của chúng ta có thể bật được ví dụ như là hay là chúng ta bật là một cái là gọi là cái tìm iPhone này tìm iPhone này ngoài này đấy để làm gì nhỉ tìm tìm iPhone này ấy, trong trường hợp anh em bị mất máy thì à, người khác người ta sẽ không không can thiệp được bên trong để xem dữ liệu của anh em được anh em có thể khóa máy và yêu định vị cái máy của ấy đấy của anh em đang ở khu vực nào đấy thế cái tài khoản Apple tài khoản ai iCloud rất là quan trọng rất là hữu ích cho anh em nhưng mà cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải đa ứng dụng đúng không ok thì iPhone có một cái trợ ứng dụng như trên Google ấy trên ờ, Android thì nó sẽ có Google Play cửa hàng Play CH Play đấy iPhone nó không có cái đấy Apple không có đấy mà Apple sẽ có cái chợ riêng của mình đó là Apple Store đó anh em nhìn thấy biểu tượng màu xanh nhá có hình chữ A này ấn đây này và cái Apple Store này nó cũng sẽ sử dụng Apple ID chứ không sử dụng Gmail để đau được đâu anh em nhé còn nếu anh em thấy cái biểu tượng này mà anh em đang nhập Gmail để anh em đau ấy thì chắc chắn là điều đó là iPhone không phải chuẩn của Apple nhá cho phép ứng dụng này bây giờ là đang cần rất là cần cái Facebook và cái YouTube thôi tìm cái YouTube nào đây tìm cái YouTube nha Ok nó sẽ lên như này ấn vào nhận luôn và bây giờ nó sẽ yêu cầu anh em đăng nhập tài khoản đúng không cái tài khoản anh em vừa tạo thôi đúng không à, Nguyễn Đạt 160290 a còng 2 cờ lao.com và gõ cái mật khẩu vào 6162122 ok đó nhưng không được luôn đâu nhá anh em lưu ý này Đấy, bây giờ nó nói là cái ID Apple này chưa được sử dụng trước đây tại store và chạm phải xem xét đó cái này cũng rất là quan trọng đấy bởi vì nếu mà nhiều anh em không biết đấy thì khi xem xét nó bắt buộc anh em phải có tài khoản visa phải có tài khoản để thanh toán điện tử nhưng cái này là anh em làm theo cái của mình ấy, là anh em vào chợ cho anh em đăng nhập sau ấy thì nó sẽ không hỏi anh em đâu đấy nhá ở đây nó sẽ có hoàn tất để sử dụng này bây giờ khu vực là mình chọn là gì ví dụ anh em ở nước ngoài hoặc là anh em cần đao những ứng dụng ở cái nước đấy nó hỗ trợ ví dụ như là anh em sếp anh em là người đức và người sếp đã sử dụng một cái ứng dụng chat ở bên đức apple id của việt nam không được bắt buộc anh em phải chọn đức để anh em tải về nhé đó nhưng mà đây mình sẽ chọn việt nam đồng ý với điều kiện này điều khóa này ấn vào đồng ý đấy bắt tay apple này và tiếp tục cái này anh em cũng phải kiên nhẫn chờ đợi tiếp nhá Ok thì bây giờ đến cái bước thứ hai là nó sẽ hỏi là thẻ tín dụng anh em có thể tín dụng anh em thêm vào đây để em có thể mua được uh, ứng dụng mất tiền hoặc em có thể thanh toán một số ứng dụng tiện ích ờ, nhạc nhiếc ở trên Apple Store đấy nhưng mà bản thân mình thì không có tiền mình cũng không mua một cái gì cả mình chỉ đang miễn phí thôi đấy, thì mình sẽ không dùng thẻ dụng và cũng sẽ không dùng Momo luôn à, mình sẽ dùng ấn vào không đó và bây giờ sẽ đến địa chỉ thanh toán vâng mình cũng đâu có tiền để thanh toán gì đâu địa chỉ này thì anh em có thể ghi theo địa chỉ của anh em hoặc bản thân mình cũng chẳng có gì thanh toán cả mình sẽ ghi liều đấy sẽ ghi liều địa chỉ thôi thành phố cũng ghi liều luôn ờ, bình nhưỡng đó nhưng mà cái quan trọng này đó là cái mã zip này thì cái mã zip này sẽ quy định là bắt buộc nhé bắt buộc là phải có mã zip thì uh, anh em có thể điền theo cái mã zip bất kỳ ở nước ngoài được hoặc mã zip của Việt Nam thì cụ thể như này nhé nếu anh em ở Sài Gòn thì mã zip là 700 nghìn anh em ở Hà Nội mã zip là 100 nghìn còn mình ở Hải Phòng mã zip là 180 nghìn anh em có thể lên người anh em tra đó để đặt đúng mã zip của mình đi số điện thoại của anh em 098 này 666 này 4469 này có gì đó chẳng hạn đó, mã số điện thoại anh em có thể điểm vào đây ấn tiếp theo và chờ xác mình nha Đấy, cái này lại chờ tiếp hai bộ xác mình Đấy. khi nó xác minh hoàn tất như này là anh em phải đào dụng nhá ok tiếp tục bây giờ mình sẽ đào luôn youtube cho anh em xem thử này đó anh em nhìn thấy không nó sẽ hiện này ấn vào cài đặt này và bây giờ nhập vào khẩu lần đầu tiên ok đã đào xong ứng dụng rất là tiện bây giờ lượt Facebook nào à, ok bây giờ thì Apple ID nó hỏi như này anh em nhé nó hỏi là bạn có muốn yêu cầu bảo mật hay không ừ, Lần ngoan lần ngoan bên dưới thì có yêu cầu sau 15 phút hay luôn yêu cầu nếu anh chọn anh em chọn luôn yêu cầu ấy thì anh em đang vào ứng dụng tiếp theo là anh em bắt buộc phải nhập mật khẩu tiếp rất mất thời gian bây giờ là anh em chọn là yêu cầu sau 15 phút đó thì anh em sẽ không phải lại không phải nhập mật khẩu nữa 15 phút sau nó mới hỏi đó cả luôn Facebook ok xong Facebook này Ờ, có lưu hay không ô lưu luôn cho nhanh lần sau có thể đào đó, tiếp này cài đặt này thì rất là may là những cái ứng dụng mà mình hay dùng ấy ví dụ như Facebook này YouTube này Zalo tất cả các thứ đều được đào miễn phí ở trên này hết chỉ có một cái số game hay ứng dụng bản quyền thì nó mới có mà thực ra là những cái đấy là chưa chắc anh em đã phải sử dụng đâu đó thế là đơn giản như vậy thôi đó ở đây thì anh em có thể là hoàn toàn tự động mình cài được mà chỉ cần có một cái mạng wifi thôi còn cái vấn đề tiếp theo nữa như ở cửa hàng anh em có thể yêu cầu là Ờ, chép danh bạ từ cái máy cũ sang máy mới này anh em có thể yêu cầu chép ảnh từ máy cũ sang máy mới này anh em có thể yêu cầu là cóp nhạc này anh em có thể yêu cầu cóp phim GAV này anh em có thể yêu cầu cóp nhạc chuông ấy thì cái đấy bắt buộc anh em phải có máy tính và dùng phần mềm Bautun ấy mà cái phần mềm đấy như thế nào thì anh em xem lại video mình để bên dưới nha có cái video mình đã làm rồi làm trước cái video này là có video hướng dẫn anh em sử dụng phần mềm Bautun là phần mềm anh em có thể cóp được tất cả các thứ vào đây đó rất đơn giản thôi anh em nào biết rồi thì mình cũng không cần phải nói nhiều anh có thể chia sẻ clip này cho những người chưa biết để xem bởi vì nhiều khi anh em biết có những người sẽ hỏi anh em mà gửi cái clip này cho họ thì họ xem rất là nhanh tất nhiên rồi clip này hữu ích thì anh em cho mình một like và chia sẻ nhá anh em có thắc mắc gì đó thì anh em cứ comment ở bên dưới để mình giải đáp còn để mua máy những sản phẩm này thì anh em có vào đường link msm.vn điện thoại trực tiếp cho mình là số điện thoại 0256526789 mình đã hỗ trợ free ship cho tất cả anh em trên toàn quốc nhận hàng phải thanh toán và sẽ hỗ trợ cho anh em bảo hành một đổi một lên đến 45 ngày trong 45 ngày lỗi thì mình sẽ đổi một chiếc máy khác đó hiện tại trên tay mình đang cầm một chiếc là 11 Pro Max máy Line New bên mình đang bán với giá chưa đến 25 triệu đó rất là đẹp đúng không anh em một siêu phẩm quá bồ giá chưa đến 25 triệu còn hiện tại có chương trình khuyến mại rất sâu cho chiếc iPhone 7 quốc tế Plus quốc tế trong vòng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2020 sẽ là 5 triệu 810 anh em nhé. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.